À, chào toàn thể anh em nhé Chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh youtube của bên uh, shop uh, Tân Ánh nhé à, Hôm nay uh, shop Tân Ánh mình sẽ chia sẻ với anh em một cách Đó là cách uh, tự sửa tay điều khiển loa điều của loa điều khiển từ xa nhé Thế một số trường hợp uh, cái tay điều khiển này gặp phải ấy, là có thể là do lỗi của nhà sản xuất uh, Hoặc là lỗi anh em dùng lâu ngày quá Mình bấm này bấm nhiều lần quá này thì ở trong này nó sẽ bị giãn mạch có thể nó liệt một nút nào đấy như anh em nói là nó không sáng chẳng hạn đây ví dụ nhé đây nút này nó bị liệt nút lách ờ, tới này anh em mà nút tới là không được này trong cái đó ấn các nút khác thì đèn tín hiệu vẫn lên này đấy đây mình sẽ thử trên loa luôn nhé à, tạm dừng này vẫn nhận nhá à, lách nuôi này nhưng mà không lên tới được nhá đây, mình bấm tới nha đây, bấm tới là nó không sáng nhá thì đây ờ, mình sẽ chia sẻ nha một cách tự sửa luôn nhá đây đầu tiên là mình tháo cái tay điều khiển ra tắt công tắc nguồn này đi này tháo rời tay điều khiển ra cái này dễ lắm nhá cái nắp pin này cậy ra này à, các bác cậy pin ra này dùng một tô vít à, ờ, tháo bốn con đốc về ra bây giờ em quay sang cho rõ bốn con tháo bốn đốc về ra nhá còn riêng nhà em trước khi gửi hàng đi là em có kiểm tra hết có nút nào liệt thì là em sẽ sửa luôn thế đây là em chia sẻ cái cách này cho anh em biết là anh em gặp phải cái nào mà nó nhỡ bị lỗi mà em làm sót ấy thì anh em sẽ tự khắc phục được hoặc là anh em dùng uh, lâu ngày rồi nó có cái lỗi như vậy ấy, thì anh em sẽ tự khắc phục được nhé rồi à, mình tháo tay điều khiển ra này tháo bốn nút này đây ta điều khiển nó có một miếng men này nhé và miếng này là miếng mặt là phím bàn phím bấm này miếng men này à, mỗi một cái tay đều mỗi một nút này nó gắn vào mấy bên này là bằng hai mối hàn thiếc nhé Đấy. thì là mình vừa nãy xác định nhé đây mình ốp vào đây mình xác định nút nách tới là bị liệt chính là nút này nhé Đấy. đây liệt này thì giờ mình kiểm tra nhé nó sẽ có một trong hai chân này là không ăn một hai chân này nó bị đoạn mạch nhé đây là chân trên này rồi chân dưới còn đây à, anh em lấy hàn thiếc chấm cho một chút thiếc vào là xong nhé Rồi. Đây là mình thử sơ này. Cái pin này bật công tắc nguồn xuống này đây mình hàn ờ, chân nó chưa dính nhá hàn thiết hai chân lại nhé đây đó này đã được rồi nhé, nói chung anh em kiểm tra cái chân nào ấy mà nó bị ờ, tiếp xúc kém ấy là hàn lại hoặc là nó đứt Rồi ok nhá. Đây nút lấy tới nhấp này. Ra mình thử trên loa luôn nhá. Đó. Ra ngoài số 1 rồi này. Ở số 8 này. Số 9 này. Số 10 này. 11 này. 12 này đấy thế đây anh em nhìn này mỗi một cái ờ, nút bấm này nó dính vào miếng men đấy là bằng ờ, hai mối hàn nhé có thể nó bị đứt một mối là nó đoạn mạch ra ấy, là cái nút này sẽ liệt nhé thế nhưng có một số trường hợp ấy là cái nút này nó liệt luôn thế anh em bấm có cảm giác không không có cảm giác nảy nữa thì khi đấy mình sẽ tách hai mối hàn này ra và mình kiếm cái tay điều khiển cũ đây có là cái tay điều khiển cũ nhá sẽ mình lấy cái nút này là mình sẽ thay sang được nhá nếu mà nó đoạn mạch mình hàn vào thì nó sẽ dùng được luôn thế còn trường hợp mà cái nút này nó hỏng ấy thì mình sẽ kiếm cái tay điều khiển cũ mà anh em nào cần mà không có ấy, cần cái nút không ấy thì cứ bảo mình nhá mình sẽ lấy cho cái nút không và ra đây mình đã tách ra rất nhiều để thay vào cho anh em đây đấy, tách rất dễ nhá rồi một đầu này hai đầu này đó à, lấy cái này anh em hàn vào cái miếng bên này nếu mà bị hỏng cái nút nào ấy thì mình sẽ hàn vào nó là sẽ được luôn nhé đây là cách à, anh em có thể tự khắc phục tự sửa tay điều khiển nhé đấy, xong là mình lắp vào là ngon lành à, thế đây là một cái tay điều khiển hỏng đấy, anh em lưu ý là cất đi có rất nhiều linh kiện sẽ cần dùng tới nhé ví dụ như là đây là mình đã tháo công tắc này, này mình tháo lấy công tắc này này tháo lấy rất nhiều nút này thế gặp cái tay điều khiển khác nó hỏng ví dụ như nó bị cháy đèn chẳng hạn mình có thể lấy cái đèn này sang mình nắp sang bên này là thay thế được nhá Đấy. rồi Đó. thế cái loa 898 thì là nó có hai chân thôi nhưng mà loa Q92 nhá thì sẽ có bốn chân nhá nó kính ra nó phức tạp hơn đấy mỗi một nút này hàn vào mới là bốn chân thế nó tương tự như này thôi nếu nó bị cái chân nào nút nào nó liệt nó tiếp xúc kém ấy thì anh em à, sẽ biết cách à, tự khắc phục nhé còn anh em à, thiếu đồ gì linh kiện nhỏ gì cứ ở bên Tân Ánh nhá nhà mình sẽ cung cấp cho anh em rồi đấy là một cái chia sẻ nho nhỏ về cách tự sửa tay điều khiển loa của loa điều khiển nhé anh em cùng tham khảo rồi anh em cần tư vấn gì thêm thì ờ, vui lòng ờ, alo vào số của shop mình nhé 0916 579 838 là số mình cầm trực tiếp nhé thế còn số 0168 330 8479 là số ờ, bà xã mình cầm nhé Ngọc Ánh cầm nhé anh em cần tư vấn gì là alo trực tiếp bên shop mình sẽ tư vấn nhiệt tình nhé à, anh em có thể tìm trong Zalo nhé Zalo Facebook bằng hai số điện thoại luôn có gì thì online